Mấy em chúng ta cùng bắt tay vào ví dụ 1 ở trong cái phần đốt cháy aldehyde nào. Ví dụ đầu tiên đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn một lượng aldehyde A thì cần vừa đủ 2,52 lít oxy đo được tiêu chuẩn thì thu được 4,4 g CO2 và 1,35 g nước. Đề bài hỏi chúng ta là công thức phân tử của anh A này là gì? À, chúng ta hãy cùng xem các phương án trắc nghiệm. Ok. À, chúng ta thấy rằng bốn phương án này à, nó có thể là aldehyde đơn chức hoặc là aldehyde hai chức Lưu ý cho thầy là khi chúng ta làm bài tập trắc nghiệm thì những cái phương án trắc nghiệm cũng sẽ là một cái dữ kiện cho chúng ta để uh, rút ngắn cái thời gian giải toán đi. À, thực tế rằng ở đây anhit nó thể là đơn trước hoặc là hai trước thì mình có thể xét hai trường hợp đúng không? Anhit đơn hoặc anhit hai trước. Để từ đó mình có thể suy ra được cái số mol của anh anhit theo số mol của anh oxy chẳng hạn. Nào chúng ta hãy cùng bắt tay làm nhé. Ví dụ số 1. Để các em hiểu hơn thì sẽ lại viết sơ đồ cho các em. Sơ đồ của chúng ta nó sẽ gồm gì ạ? À, nó sẽ là aldehyde A. Thành phần nguyên tố của chúng ta là ba nguyên tố CHO, đúng chưa nào? À, khi tác dụng với anh oxy thì cái anh C này nó sẽ đi về đâu ạ? À, C này nó sẽ đi về CO2. Đúng chưa? À, C này nó sẽ đi về CO2. Ok. anh H này sẽ đi về đâu? Anh H này nó sẽ đi về H2O. Đúng chưa? Anh H này nó sẽ đi về H2O. Thế còn oxy ở trong anhydrit cùng với oxy ở trong O2 nó sẽ đi về hai nơi đó là CO2 và H2O. Bạn nhớ thầy nhé. Ok. Thế bây giờ từ đây để bài cho chúng ta thông tin về những số mol và khối lượng thì mình có thể áp dụng đến bảo toàn khối lượng hoặc là bảo toàn nguyên tố. Ok chưa? À, bây giờ thầy sẽ đi bảo toàn khối lượng. Chúng ta có nên bảo toàn khối lượng không? À, bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có được là M của anh A cộng với M của anh O2 thì sẽ bằng M của anh CO2 cộng với lại M của anh nước. Đúng chưa Ok, từ đây mình sẽ tính cho thầy được là M của anh A rồi. Bởi vì anh oxy mình biết, CO2 mình biết và nước mình biết. À, từ đây mình sẽ suy ra được là M của anh A nó sẽ bằng gì. À, chúng ta thay số vào cho thầy thôi. Anh oxy mình đổi ra số mol trước đi. 2,52 chia cho 2, 2,4. Số mol nó sẽ bằng là 0,1125. Đúng không? Anh này là 0,1125 mol. Rồi. Bây giờ mình lấy khối lượng CO2 cộng khối lượng của nước